Ờ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn rằng tải và cài đặt Dailymotion miễn phí. Thì có nhiều bạn ờ, chưa biết cách tải và cài đặt miễn phí như thế nào thì hãy làm theo mình. Đầu tiên bạn vào zenimotion. com Và sau đó chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản ờ, miễn phí ở đây nếu mà bạn nào chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ bấm vào ờ, get account create account để đăng ký một tài khoản miễn phí điền vào và tích vào đây và bấm ờ, create account sẽ gửi một cái ờ, mail xác nhận về tài khoản gmail của bạn và bạn chỉ cần click vô cái link đó còn ở đây mình đã đăng ký sẵn tài khoản rồi nên đây mình đã nhập luôn cho nhanh sau đó các bạn bấm vào à, download Dailymotion Dạo là mình không biết vì gì nữa mà Dailymotion với à, Virtual Box nó hai cái này đau chung thì nó tại dễ bị lỗi không xài được nên mình sẽ đau riêng là cái này là download mà không có Virtual Box sau đó mình sẽ search uh, Virtual Box Dạ, vâng, dạ mình vào trang ờ, đầu tiên đăng chủ của P2 Unbox Sau đó mình vào mục download Dạ, nếu như bạn chọn hay điều hành nào đó có hệ hình thích hợp ở đây mình xài là Windows mình sẽ download dưới Windows ở đây mình có tải sẵn rồi nên mình không download nữa cho lẹ Tiếp sau đó mình sẽ cài virtual box trước. đây mình cứ cài đặt như bình thường ấy. Shall I now group hiện ra như thế này thì chúng ta hãy tắt đi sau đó tiếp theo chúng ta sẽ cài Genemotion vừa mới đau được thì chọn mặc định là ngôn ngữ là English Thế nếu mà chúng ta cài đặt Odyssey thì nó sẽ rất nặng cho máy nên mình sẽ cài đặt điểm khác để khi mình Win có bị lỗi mình reset lại cũng ờ, không mất Genemotion mình sẽ cài vô để đi rồi ờ, bấm sim net net luôn à, nếu như mà các bạn à, lập trình Android bằng à, Android Studio thì mình khuyên bạn nên cài Inmotion thì sẽ có nhiều tiện ích và những cái phần mềm khác sẽ không làm được từ từ rồi các bạn sẽ biết rồi finish yes luôn hỏi chúng ta là có muốn ờ, kết nối với virtualbox hay không thì chúng ta sẽ yes đây là do đây rơi 4X mình cài phần mềm để giả lập Android chơi game nên nó hiện lên luôn còn đây là một cái phiên bản mà Android mình cài được nếu như các bạn đăng nhập vào mà chưa có bản này nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập ở dưới đây thì chúng ta sẽ bấm vào đăng nhập đây mình đăng nhập rồi nên nó không hiển thị lại thì sẽ bắt đầu mình ép một máy mới cho các bạn xem ở đây mình sẽ ép một máy là máy nào nhẹ nhẹ CS một cái máy ờ, ảo 4.4 à, có ABI là 19 là máy cái cái này nó sẽ có RAM là 2 g độ phân giải màn hình ờ, HD máy này có dung lượng là 210 MB chúng ta sẽ đợi download cho nó cài đặt cho đến khi hoàn tất nhớ là đừng có tắt wifi hay tắt mạng đó giờ đã đất thành công thì chúng ta sẽ đợi cho nó ờ, cài đặt vào máy giờ cái đặt thành công thì chúng ta sẽ finish thì đây nó sẽ hiện cái bọc máy chúng ta vừa cài nó đúp vào máy này để mở lên khi chúng ta bảo máy thành công thì chúng ta sẽ có thể tắt cái cửa sổ của Genemotion để cho nó nhẹ máy bây giờ mình đã cài đặt một máy ảo của Genie Motion thành công à, bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn à, lập trình ờ, Armatero à, đầu tiên mình sẽ không hướng dẫn các bạn cài đặt Armatero bởi vì Armatero Studio thì sẽ, thì đã có nhiều người hướng dẫn rồi và phần mềm này thì nó do nó cũng hơi khá nặng nên mình sẽ không hướng dẫn các bạn cài lại cái này các bạn tự vô YouTube giờ sạch tôi xin kết thúc bài đầu tiên ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi